Cải tử hoàng sinh, người mẹ bốn con gặp được Chúa, rơi nước mắt vì thiên đường thực sự tồn tại. Một người phụ nữ ở Arizona với trái tim đã ngừng đập trong 27 phút, nói rằng cô đã gặp được Chúa trên thiên đường. Những từ đầu tiên được cô viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy đặt cạnh giường bệnh, đó là sự thật. Vậy cô ấy đã trải qua những điều gì mà khiến cô ấy chấn động như thế? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Tôi thật sự đã nhìn thấy Chúa. Trong một triệu người sẽ có một người trải qua chuyện này và bằng một cách nào đó, Chúa đã chọn tôi làm điều ấy. Tina Hayes, người đã được Chúa tráo tàn sứ mệnh đặc biệt này chia sẻ câu chuyện của mình với The Epoch Times. Trong 27 phút ấy, tôi hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống không thở, không nhịp tim hiển thị trên màn hình. Dĩ nhiên, tôi không cần trải nghiệm cận tử này để tin rằng Chúa và thiên đường là có thật. Tôi luôn tin điều đó một cách sâu sắc và mãnh liệt nhưng lạ kỳ là Chúa đã ban cho tôi trải nghiệm này như một món quà để tôi có thể lan tỏa nhiều hơn về đức tin ấy. Tina kết hôn với người chồng Brian đã được 34 năm. Họ có bốn người con và cả hai đang chuẩn bị chào đón đứa cháu đầu lòng vào tháng 8 năm 2022. Trước khi đương đầu với trải nghiệm cận tử vào năm 2018, Tina, sau một thời gian miệt mài làm việc, đã cảm thấy nhịp tim của cô có gì đó không ổn. Nhưng các cuộc kiểm tra lại không phát hiện ra điểm bất thường. Bệnh viện đã cho tôi về và nói rằng tôi không có vấn đề gì cả, Tina nhớ lại. Ba tháng sau, tim cô bỗng dưng ngừng đập. Ca tử vong đột ngột. Vào sáng ngày 12 tháng 2 năm 2018, Tina đã cầu nguyện cùng người bạn 23 năm và cũng là đạo hữu của mình, Donna. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành một số công việc tuyển sinh cho ngôi trường mình đang làm việc. Mọi chuyện dần chuyển biến xấu sau khi cô dùng bữa trưa với một người bạn khác. Lúc này, Tina bỗng nhiên cảm thấy nặng ngực. Nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, Tina có buổi gặp mặt với người bạn thân dép Loga và chồng cô vào khoảng 4 giờ chiều khi đi bộ trên đồi đệm em. Ngay sau đó, cô đột ngột ngã xuống trước cửa nhà và bất tỉnh, với đôi mắt trợn ngược và không còn mạch đập. Chồng Tina lập tức gọi 911 trong khi Zep bắt đầu hô hấp nhân tạo. Chồng cô tiếp tục tiến hành ép ngực ngay sau đó. Lúc này, Tina đã bắt đầu trở nên tím tái. Sau vài phút, các nhân viên y tế đến và sóc điện tim cho Tina 3 lần và hai lần nữa trên đường đến bệnh viện Hận Ohel Di Valley. Thật sự kỳ diệu, Khoảnh khắc này thực sự có chú Ngài đã ban cho tôi những người có thể thực hiện hô hấp nhân tạo, Tina kể lại. Họ đặt một chiếc máy cạnh tôi, nó được gọi là thiết bị Lucas. Thiết bị này được thiết kế để nén ngực như một phương pháp hô hấp nhân tạo. Khi tôi đến bệnh viện, họ lại sốc điện tim thêm một lần nữa. Tina tiếp lời, bác sĩ nói với những nhân viên y tế, chà, cứ thử đi, cô ấy 51 tuổi và còn khá khỏe mạnh. Cú sốc cuối cùng đó đã giúp tôi bừng tỉnh và bắt đầu nhìn được trở lại. Tina bị một vết cắt sâu trên trán sau cú ngã, nước xương ức và một số xương sườn do hô hấp nhân tạo. Thêm vào đó, cô cũng bị thiếu oxy lên não trong hơn 27 phút. Các bác sĩ lo ngại Tina có thể bị tổn thương não kéo dài. Họ đặt một máy thở có ống nối xuống cổ họng cho cô. Tina cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, đồng thời cũng trải qua khoảnh khắc làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn trên trần nhà và tôi biết trong 27 phút đó tôi đã chết tôi không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Dường như Chúa đã hoàn toàn xóa bỏ mọi thống khổ, Tina hồi tưởng. Tôi không còn cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào. Các bác sĩ thậm chí đã bẻ gãy xương ức và khung xương sườn của tôi để có thể chạm đến tim tôi, giúp nó hoạt động trở lại. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy gì hoàn toàn không. Mặc dù Tina vẫn còn rất nhiều điều muốn nói ngay lúc ấy, các bác sĩ vẫn gây mê cho cô để cơ thể được nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó, họ bắt đầu truy tìm nguyên nhân gốc rễ cho cơn đau tim của Tina. Cả gia đình cô điên cuồng kéo đến phòng chờ ICU, trong đó có bốn người con lớn, cùng chị gái và chồng của cô. Ngày hôm sau, Tina tỉnh dậy. Cô đã kể lại những gì mình nhìn thấy trên các cõi thiên đường. Thiên đường và Chúa là có thật. Các bác sĩ muốn xác nhận xem Tina có thể tự thở được hay chưa. Vậy nên, Brian đã ghé xuống bên người vợ thân yêu của mình và hỏi cô ấy có thể thở một chút không. Trong vài giây, mọi người thấy ngực của Tina bắt đầu nhấp nhô, các bác sĩ yên tâm rằng Tina đã đủ khỏe để tự thở và bỏ máy thở cho cô. Hết thuốc mê, Tina bắt đầu ra hiệu bằng tay như thể muốn được biết gì đó. Các con cô với lấy một cuốn sổ và người chồng đặt một cây bút vào tay Tina. Cô bắt đầu viết những nét chữ run run đó là sự thật. Cô gật đầu khi được hỏi có phải mình đã nhìn thấy thiên đường không và những giọt nước mắt nhẹ nhõm lã chả tuôn rơi. Đó là khoảnh khắc mà gia đình tôi biết rằng mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp, Tina nhớ lại. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảnh tượng ấy, Tina nói tôi đã đứng trước mặt chuối. Tôi thực sự đã nhìn thấy một mặt trời rực rỡ, khổng lồ ở phía sau, với màu nắng vàng tươi và một vài đám mây lờ lững. Tôi nhìn thấy cổng thiên đường ngay đằng sau. Đó là một cảm giác hưng phấn, hoàn toàn bình yên đến lạ thường. Rất nhiều đã hỏi tôi, bạn có nhìn thấy các thành viên trong gia đình không? Bạn có thấy thú cưng đã qua đời của mình không? Tôi không thấy gì ngoại trừ Chúa Giêsu. Ngài không nói một lời, chỉ triển hiện trước mắt tôi với khuôn mặt từ bi và đức hạnh của một đấng cứu thế. Chỉ có ngài và tôi ở đó. Ngài dần giang đôi tay rộng mở và ôm choàng lấy tôi, vào lòng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Nhưng tôi biết ngài đã thực sự tồn tại ở đó. Tôi hoàn toàn bị lóa mắt bởi màu vàng, một màu vàng rực rỡ với những tia sáng chiếu rọi từ phía sau ngài. Tina cũng chấp nhận sự hoài nghi từ những người không tin vào câu chuyện của cô. Cô khẳng định rằng mặc dù các bác sĩ có thể nói rằng đó chỉ là hiện tượng gây ra do mất oxy và ảo giác, nhưng những gì cô trải qua đều không phải là bịa đặt. Tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, với cánh tay giang ra. Ngài giải phóng tôi khỏi nỗi thống khổ, đau đớn, tổn thương và bi kịch. Đó chính là cảm giác mà chỉ có Chúa mới có thể đem lại, cô nói. Sau đó, Ngài đã để tôi trở về. Làm thế nào mà tôi có thể sống lại sau khi đã chết được 27 phút và trở về với cuộc sống hoàn toàn bình thường? Tôi thậm chí không cần dùng đến thuốc trợ tim nữa. Chúa đã làm điều đó. Chúa đã bắt lại nhịp đập cho trái tim tôi. Ngài đã chạm vào nó chạm vào trái tim này. Ngài đã ở đó với tôi trên thiên đường. Và Chúa đã để tôi kể lại câu chuyện này. Ba ngày sau cơn đau tim, Tina được cấy một máy khử trung tim 2X2 in gần xương đòn trái để theo dõi nhịp tim. Cô ấy đã được xuất viện ngay ngày hôm sau. Những lời đầu tiên của Tina sau khi sống lại đã khiến gia đình cô vô cùng xúc động. Cháu gái của Tina thậm chí còn xăm dòng chữ đó là sự thật bằng chữ viết tay của cô lên người. Và sau đó, câu chuyện của Tina đã được lan truyền một cách rộng rãi, Cô khẳng định, nếu câu chuyện của mình thuyết phục một người lựa chọn được sống vì tin rằng Chúa và thiên đường là có thật, thì điều đó phải được lan tỏa. Trân trọng sự sống nơi trần thế Tina là một tín đồ từ 5 năm tuổi. Mẹ cô đóng vai trò quan trọng trong đức tin của Tina khi bà đã gửi cô đến một trường tư thuộc tôn giáo nơi giúp cô bồi đắp đức tin của mình. Cả Tina và chồng đều là những người theo đạo Thiên Chúa, đồng thời cũng là hai bậc cha mẹ đáng tự hào của bốn người con. Hai cậu con trai sinh đôi là Jordan và Logan, 30 tuổi, con trai chết, 24 tuổi, và cô con gái Úc Tây Tầm Mary, 18 tuổi. Con trai đầu Jordan và người vợ Kylie đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Kể từ khi nhìn thấy thiên đường và hồi sinh để lan truyền câu chuyện về Chúa, Tina, người đã làm việc trong ngành giáo dục suốt 30 năm đã biến việc kể lại trải nghiệm của mình trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Nhờ đó, cô đã gặp rất nhiều người bạn tuyệt vời. Tina thậm chí đã viết một cuốn sách cho hành trình huyền diệu này. Thiên đường, nó có thật. Cách cái chết thay đổi cuộc sống, tạm dịch là câu chuyện về trải nghiệm của Tina và tác động của nó đối với sự sống của cô nơi trần thế. Trong hơn 6 tháng, Tina đã sử dụng phương pháp viết sốc thánh thư, scripture, quan sát observation, áp dụng, application và cầu nguyện, prayer để kết hợp các trải nghiệm của mình với nhau. Cô đã trả lời những câu hỏi như mọi chuyện sẽ ra sao nếu điều này lại xảy đến lần nữa, gia đình tôi sẽ đối diện với việc này thế nào. Từ đó kết luận rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn có thật và rất đổi nhân từ. Tất cả chúng ta tồn tại ở đây đều có mục đích. Trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Nhịp tim của tôi vẫn còn đôi chút khác thường, Tina nói. Nhưng tôi luôn cho rằng, dẫu nhịp tim của mình có sai lệch đến đâu, bên cạnh tôi vẫn có một Đức Chúa toàn năng. Nếu Chúa chỉ đưa tôi trở lại cõi đời này thêm vỏn vẹn vài năm để chia sẻ câu chuyện về Ngài, và nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, giả như sinh mệnh của tôi không còn được kéo dài, tôi vẫn biết sâu thẳm trong mình rằng tôi đã làm chính xác những gì Chúa muốn. Vì vậy, Tôi tin tưởng ngài tuyệt đối. Tôi vẫn còn nợ hàng nghìn đô la tiền viện phí. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn phải đối mặt với vô vàng trắc trở. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn tin Đức Chúa Trời toàn năng sẽ có cách vận hành mọi thứ suôn sẻ. Niềm tin này thay đổi toàn bộ ý nghĩa nhân sinh của tôi. Bất kể có bao nhiêu thử thách hay đau khổ trong cuộc sống, Tina luôn tin rằng mỗi người trong chúng ta đều cần hy vọng về sự vĩnh hằng và tin tưởng thiên đường thực sự tồn tại. Cô mong câu chuyện, cuộc đời mình sẽ giúp mọi người khám phá ra sự bình yên quý giá trong nội tâm và biết rằng Chúa có thật và thiên đường cũng có thật. Tina, người đã cai thuốc trợ tim và thậm chí quay trở lại tập luyện cho đường chạy marathon, đã tìm thấy mục đích mới sau trải nghiệm cận tử khó tin. Bạn không thể biết xác đáng một điều gì nếu bạn chưa từng thực sự trải qua nó, cô quả quyết. Nếu chẳng đi qua những ngày giông bão, bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng và cầu vòng đang đợi mình nơi cuối con đường.